Sài Gòn giờ lại vắng tanh Nhớ em anh thèm mấy cái bánh lăn Mấy cái bánh cắt ngăn nhau suốt mấy tháng Lâu rồi không thấy quán bấy nhiêu món ăn anh nhớ cái bánh tiêu Nhớ tô bún riêu Anh nhớ những buổi chiều Của những ngày mình mới yêu Nào là mì cây xá xíu Cháo lòng hủ tiếu Hột gà nướng muối tiêu Và anh chỉ muốn hết dịch Để mà dắt em đi Đến những hàng quán gặp mấy tháng anh ghi âm Đi chơi không khuya thì cuộc đời này không nể Sài Gòn mà đi ăn là kẻ đêm không kể Em yên tâm, rồi thì ta sẽ lại đi ăn súp cua Bánh cam, bánh mì, ấp la, bánh bao chả cao Bún đậu, mắm tôm, bánh ướt, lòng gà, phở bò, cơm tấm, gỏi cuốn, há cà, bắp xào, ốc đen, mì gói, phở lẩu, bánh cuốn, lẩu dê, bò bia, bún chả uh. lấy ba lô xách con xe anh hướng ra xa lộ đón em vào buổi sáng bằng con bạch mã em có buồn anh lượn lách qua đến ngay khách sạn như thể thèm thuồng đúng vậy là đi du lịch đi là đi cả gì chú thích anh là nhân tố của dân tổ này em đi khắp phố phường tôi đi tăng cao anh như bố đường chỉ mã sông chuồng muốn đi đâu để hạ cô đường nắng ấm giữa màn hơi sương mộng mơ nghĩ giữa thực tại rồi sẽ vượt lại cảm giác tiêu đương vào ngày hết dịch em sẽ đi cùng anh chứ anh chưa biết đi đâu em vẫn sẽ lang thang cùng anh chứ đến một nơi nào đó nơi mà tựa trốn bồng lai tôi lên khuôn mặt nụ cười như ưu phiền kia sẽ chẳng bao giờ tồn tại đi Vũng Tàu, Nha Trang, Đà Lạt, Đà Lông Cú, Hà Giang, Sapa Sơn Đón, Tam Cốc, Phong Nha, thanh Mộc Châu, Yên Tử và Đêm Đêm đi về phía trước đang gần tay từng vòng quay băng qua những con đường dài mang yêu thương đi cả thế giới và ngày mới sẽ nở nụ cười quán sáng quen chiều trường liệt dòng trời bên ly đã cùng nhau đi ăn đi về phía trước đang bàn tay từng vòng quay băng qua những con đường dài mang yêu thương đi khắp thế giới và ngày mới sẽ nở nụ cười quán sáng quen chiều chiều nhiệt dòng trời rồi thì ta sẽ lại những ngày sẽ quên đi và những người dắt lại với nhau chạy nhau muốn đồng không cảm ơn tôi không